Mời các con vào phần đầu tiên. Phần 1, kiến thức. Cô giáo có yêu cầu sao các con cùng lưu ý với cô. Muốn cộng hoặc trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta cộng hoặc trừ hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Vậy ta làm thế nào? Chúng mình cùng xem ví dụ 1. Cô có phép cộng của hai phân số 3 phần 7 cộng với 5 phần 7. Các con hãy nhận xét cho cô hai phân số này có điều gì giống nhau nào? Rõ ràng chúng có cùng mẫu số là 7. Trong trường hợp khi cộng hai phân số có cùng mẫu số thì chúng ta sẽ chỉ việc làm như sau. Chúng ta lấy tử số của hai phân số cộng với nhau, còn mẫu số ta giữ nguyên. Đúng theo yêu cầu của ở trên, muốn cộng hoặc trừ hai phân số có cùng mẫu số ta cộng hoặc trừ hai tử số với nhau, giữ nguyên mẫu số và bây giờ cô sẽ có tử số 3 cộng 5 và mẫu số cô giữ nguyên là 7. Ta có kết quả bằng 8 phần 7. Chúng mình cùng tìm hiểu ví dụ 2. Đó là phép trừ hai phân số 10 phần 15 trừ 3 phần 15. Các con lại thấy rõ ràng chúng có mẫu số bằng nhau. Vì vậy, ta chỉ việc thực hiện như sau. Lấy tử số của phân số thứ nhất, trừ đi tử số của phân số thứ hai, còn mẫu số giữ nguyên. Cụ thể, ta lấy 10 trừ 3 và mẫu số 15 ta giữ nguyên. 10 trừ 3 bằng 7 và ta có 7 phần 15. Cô giáo vừa hướng dẫn các con cách thực hiện cộng và trừ hai phân số có cùng mẫu số. Cô giáo nhắc lại muốn cộng hoặc trừ hai phân số có cùng mẫu số thì ta nhớ thực hiện cộng hoặc trừ hai tử số với nhau còn mẫu số giữ nguyên các con nhé.